Thì kính thưa đại chúng, trong ờ, tứ diệu đế thì đạo diệu đế tức là cái đế thứ tư đấy cũng rất là quan trọng. Nó mới là cái phương pháp, là con đường để chúng ta diệt cái khổ. Cái khổ là cái đầu tiên Đức Phật nêu ra cho chúng ta. Và cái cuối cùng này là cái cách thức diệt khổ, phương pháp hay là con đường diệt khổ. Mà trong kinh Đức Phật nói sao? Đức Phật nói thế này, Này các tỳ kheo, đây là diệu đế về con đường diệt khổ, đó chính là con đường tám chính, gọi là bát chính đạo, chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tấn và chính niệm, chính định. Đấy, đấy là con đường gọi là bát chính. Nói là con đường tám nhánh, tám ngành thì Thầy nghĩ nó cũng có thể là chưa đúng lắm. Mà tám cái, cái chính này nó đều nằm trên một con đường, chứ không phải là con đường bát chính đạo lại có tám nhánh, nó không hẳn như thế. Mà tám cái chính này nó nằm trên cái đường bát chính đạo, con đường chân chính dẫn mình đến đạt đạo và chúng ta cũng phải thực hiện nó cũng phải tuần tự chứ không phải là bỏ qua nhảy cóc được thưa đại chúng Đấy, từ chính kiến, chính tư duy nó là cái thuộc về tuệ học, rồi chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng là thuộc về giới học, chính niệm, chính tinh tấn, chính định là định học. Chúng ta đều phải tu cả. Chúng ta không bỏ được cái nào, thưa đại chúng. Đấy, không bỏ cái nào và tu tuần tự như vậy. Đấy. Chính kiến nó vừa là đầu nhưng nó cũng lại vừa là cuối đấy, thưa đại chúng. À, đầu tiên chúng ta vào đạo chúng ta phải mở cái chính kiến này, có những cái chi kiến chân chính. Đấy. Đấy. Thì chính kiến ở đây là cái gì? Trong đấy Đức Phật dạy. Này các tỷ kheo, thế nào là chính chi kiến? Đó là sự thông hiểu về khổ, sự thông hiểu về nguyên nhân của khổ, thông hiểu về sự diệt khổ và sự thông hiểu về con đường diệt khổ. Đây cũng là một cái định nghĩa về chính kiến, chính chi kiến. Thầy nói chính tri kiến là hiểu biết chân chính. Chúng ta hiểu biết về nhân duyên, về nhân quả, về nghiệp quả, phải không? Đó. Về vô thường, vô ngã, tất cả những cái đấy đấy nó đều là nằm trong cái phạm vi của chính tri kiến này. Ừ. Đó. Thế thì ở đây á, cái chính tri kiến này thì chúng ta thấy là cái khổ ở đời của chúng ta nó không phải nó rời do ông rời ông sắp xếp số phận chúng ta là khổ đau hay là do một cái vị Thượng Đế, một vị thần linh nào sắp xếp chúng ta, an bài số phận cho chúng ta, không phải. Và khi chúng ta có chính kiến thì chúng ta biết là chính chúng ta là do nghiệp. À, nghiệp này là do hoặc là do mê lầm chính là ái của chúng ta đấy. À, chúng ta khổ chính là do chúng ta, chứ không phải do cái gì, do chính chúng ta vô minh tham ái đấy là gốc đấy là gốc để khiến cho chúng ta tạo nghiệp rồi luân hồi sinh tử chúng ta biết rõ mà không oán trách trời đất không oán trách ai mỗi mỗi chúng ta đều là chủ nhân của số mệnh của chính mình à, là do mình hết đấy chính đạo phật đem lại cái cái quyền về làm chủ này cho cho chúng ta chứ không phải không phải ai sắp đặt ai định đoạt số phận của mình cả không có thượng đế an bài không có chúa sắp đặt số phận cho chúng ta không có mà tất cả đều do chính chúng ta ừ. chúng ta là chủ nhân cuộc đời của chính chúng ta thưa đại chúng đấy thì để chúng ta biết à, và cái chính kiến là chúng ta phải hiểu như vậy à, chúng ta phải thấy rõ được nhân của khổ để chúng ta tu tập chuyển hóa nó đấy, ừ, đấy là cái cái đầu tiên cho nên phật nói là chính tri kiến cũng là hiểu biết về về tứ đế này có thể là hiểu mà chưa chứng đạt nhưng cái hiểu cho nó rõ đấy cũng gọi là có chính tri kiến thưa đại chúng ừ, phải được học được hiểu cho nó rõ hôm qua thì thầy nói rất nhiều về khổ đế để đại chúng thâm nhập thấm đẫm cái khổ đế để mình khởi được ước muốn ra khỏi khổ thì không nói khổ không thấy khổ vẫn thấy đời này còn vui lắm, nhiều thứ vui lắm thì chúng ta còn đắm say, chúng ta còn ái luyến, còn chấp thủ, chúng ta không bao giờ nghĩ rời bỏ nó. Chúng ta sẽ chìm đắm lâu dài. Đấy, như vậy là chính chi kiến ở đây thì Phật nói là phải học hiểu về về tứ đế này, nghe không? Phải biết rõ, biết rõ. Quả khổ, chúng ta là quả khổ thì biết ra cái nhân gì mà dẫn đến quả khổ này. Đấy, chúng ta phải có gieo nhân kiếp này chúng ta bị khổ như thế này là nhất khoát trong tiền kiếp chúng ta phải gieo cái nhân gì đó hoặc trong quá khứ, ở đây Thầy nói quá khứ nghĩa là ngay cả trong quá khứ của kiếp này chúng ta đã gây cái nhân gì đó cho nên bây giờ chúng ta mới trổ ra cái quả khổ cho chúng ta. Mọi cái nó đều có nhân duyên và nghiệp quả hết, thưa đại chúng. Đấy, đại chúng phải nhớ như thế. Nhờ? Chứ không oán trách ai là tại cha mẹ, cha mẹ tại sao sinh ra con lại để con như thế mình ấy, mình phải xét mình làm sao mình phải sinh ra làm con của cha mẹ này cha mẹ nghèo khổ túng thiếu cha mẹ gọi là à, què cụt à, cha mẹ bệnh hoạn cha mẹ điên khùng mình làm con của người đấy mình biết mình phải có có cái nhân gì nghiệp gì mình mới vào cái chỗ đấy đấy chúng ta phải biết chứ không phải là do cha mẹ đâu ta sinh ra cái chỗ ta sinh ra chính là nghiệp nó nó quy định nó khiến chúng ta phải sinh ra cho nên không trách không trách ai mà trước tiên phải trách mình đã người tu học phật là biết là biết quay về trách lại mình tự xét lại mình ừ, chứ không không oán trách ai cả đấy để chúng ta hiểu thứ nhất là cái tránh chi kiến chúng ta phải rất vững vàng rất rõ về cái này là tránh chi chính kiến biết rõ chúng ta quả khổ là có nhân chứ không phải không. Bây giờ tu tập chuyển nhân thì nó sẽ chuyển quả, không oán trách ai nhé. Đấy là phải chính tri kiến, tin nhân, tin quả, tin nghiệp báo, tin có luân hồi, phải vâng, Đó. Tin mọi cái có duyên hợp là duyên hợp hết, không phải vô dưng, bỗng dưng vô cớ. Nghe không? Thứ hai là chính tư duy. Đức Phật dạy thế nào là chính tư duy? Đó là tư duy về sự xuất ly tư duy về vô sân, tư duy về vô hại. Ở đây Đức Phật dạy chính tư duy, tư duy tức là suy nghĩ vậy đó. Cái suy nghĩ, cái nhớ niệm của chúng ta đấy, à, thế nào là chân chính, là chính. Thì Đức Phật dạy đó là tư duy về sự xuất ly. Xuất ly gì? Xuất ly ra khỏi cái khổ đau, xuất ly ra khỏi những cái trói buộc, những cái triền phược, phiền não này này nghĩ làm sao để mình thoát ra à, xuất ly xuất ly ra khỏi các cái ái dục chính ái dục là là cái trói buộc chúng ta khổ đau đấy cái tìm cầu nắm bắt chấp trước và ái dục đó người ta phải tư duy gọi là tư duy xuất ly ừ. nghĩ làm sao để mà thoát ra được đây thấy mình đang bị trói buộc bị gông cùm bị giam hãm đấy. thì chúng ta phải nghĩ cách để thoát ra tại sao mình cứ bị cái vòng vây nó trói mãi phải không sinh tử tử sinh cứ thế quay hoài sinh ra rồi lăn lộn một hồi rồi chết cho một quan tài rồi lại tái sinh tái sinh rồi sinh ra rồi lại lăn lộn một hồi lại cho một quan tài đấy là được làm người mới được cho <laughs> quan tài còn không được làm người thì làm trâu bò chó ngựa người ta banh ra xẻ thịt ra cho vào nồi người ta xào xáo lên đấy. Và chúng ta phải thấy Thế cho nên ta thấy khi mà thấy cái sự, cái sự nguy hiểm của luân hồi, chúng ta nghĩ cách làm sao để xuất ly cái luân hồi sinh tử này. Đấy là tư duy về xuất ly, tư duy về vô sân, về vô hại. và tư duy làm sao à, để mà không khởi cái tâm ác, tâm sân, rồi tâm ác hại. Đấy, nghe không? À, xuất ly dục, xuất ly sân, xuất ly hại. Đấy, à ra xa rời những cái đó Đấy. chúng ta thấy sân là khổ à. mỗi cơn sân nên là chúng ta khổ thiêu đốt rất nhiều à. rất là khổ làm sao cho chúng ta hết cái sân ra khỏi cái sân rồi cái hại cái hại tức là ác hại đấy thưa đại chúng ừ, hại mình và hại người nữa chứ tư duy, <laughs> có những cái nghĩ hại mình đấy ví dụ như tư duy này tư tử đấy là là tự hại đấy ừ, tự hành hạ mình tự mình dằn vặt làm khổ mình đấy cũng là tự hại rồi hại người à, hại người ác hại người à, bày các trò ác hại người đấy đều gọi là hại hết thế ta phải tư duy làm sao để mà xa lìa tất cả những cái, cái tâm bất thiện này đấy là chính tư duy vậy thì tà tư duy tức là chúng ta ngược lại ta tư duy những cái để tìm cầu thỏa mãn dục đấy là tà tư duy vào tư duy thế nào để nghĩ ra càng nhiều dục thỏa mãn nhiều dục càng tốt thế là hỏng rồi tà tư duy bày ra các trò để thỏa mãn các dục là tà tư duy rồi tư duy làm sao để thỏa mãn cái hận thù và vâng, ác hại chém giết đánh đập thỏa mãn cái hận thù của mình đấy là tà tư duy thưa đại chúng nhé chúng ta phải nhớ thứ ba phật dạy thế nào là chính ngữ đó là từ bỏ nói láo từ bỏ nói hai lưỡi nói lời độc ác và nói lời phù phiếm theo dệt. Đó, cái này chính là cái nghiệp à, ác của khẩu. Miệng có bốn cái, cái điều ác, nói dối, nói hai lưỡi, nói theo dệt và nói ác, ác khẩu. Nếu chúng ta mà nói như vậy thì cũng gọi là tà ngữ, à, là ác ngữ, tà ngữ, không phải là chính ngữ. Chính ngữ thì là xa rời tất cả những cái cái lời nói như vậy. À. Rồi thế nào là chính nghiệp? Chính nghiệp đó là từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà dâm. Đây là cái nghiệp của thân. Ở đây Đức Phật nói rất cụ thể, cái tà nghiệp này là nói chính nghiệp của thân. À, thân có ba cái, cái nghiệp xấu, nghiệp ác, đó là sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Thì chúng ta phải từ bỏ ba cái hành động này gọi là tà nghiệp ở nơi thân đấy còn nơi miệng vừa rồi đấy bốn cái cũng là tà nghiệp của nơi nơi khẩu nơi ngữ đấy. Nhà, chúng ta tránh như vậy chính là chúng ta phải giữ giới đấy thưa đại chúng thế nào là chính mạng chính mạng là đoạn trừ tà mạng nuôi sống với chính mạng tức là nuôi sống cái mạng mình bằng cái nghề nghiệp chân chính à, những cái nghề bất chính kiếm tiền bất chính đều là tà mạng hết buôn bán thuốc phiện là tà mạng làm gái ờ, bán dâm là tà mạng đấy để tà mạng rồi buôn bán vũ khí để giết hại người à, là tà mạng ừ, nhiều lắm nếu trong luật thì còn nói là kể cả buôn bán quan tài mà vâng, các cái đồ tần niệm tăng à, tăng tế đấy cũng là tà mạng đấy chứ không phải không đâu ờ, vì bán những cái đó thì bao giờ cũng mong phải có nhiều người chết để mà tôi mới có tiền chứ không ai chết thì tôi lỗ to đấy, cho nên những anh anh nào mà bán quan tài thì thường phải khởi ý nghĩ mong có nhiều người chết ví dụ covid này là người ta thích lắm dễ <laughs> có nhiều người chết <laughs> cho nên là người ta thích thì đấy lại ý ác rồi tự ý ác khiến ra cái việc làm ác lời nói ác cho nên trở thành tà mạng đấy là nuôi mạng mà không chân chính tất cả những cái nghề nào không chân chính nó tổn hại đến đến chúng sinh mà chúng ta sống bằng cái nghề đấy thì đều gọi là tà mạng đấy. nếu mà những cái tà này ở đây chúng ta thấy này ngữ nghiệp và mạng ba cái này mà tà không chân chính ác thì chúng ta không thể nào giải thoát được, thưa đại chúng. Cái người ở đời mà sống ba cái này tà, gọi là nếu gọi ba cái này là giới đấy, là giới, là ác giới, thì chúng ta không thể nào hết khổ đau được vì ba cái này tạo ra cái nghiệp khổ cho chúng ta. Thế cho nên tại sao Phật tử chúng ta phải thọ giới, phải giữ giới, năm giới, tám giới? Đấy. Thì chúng ta thấy trong cái ngữ, cái nghiệp và cái mạng này nó nằm trong cái năm giới ngay của Phật tử chúng ta rồi đấy. Nghe Ngay trong năm giới Phật tử chúng ta có đủ mấy cái này đấy. Ừ. Cho nên vậy thì chúng ta lại càng thấy không có giới, không có đức, không thể nào thành đạo. Thế nên chúng ta gọi là tu đạo là phải tu cái đức đấy. Ừ. Chính cái đức là cái mà gốc của đạo. Không có đức, thất đức, vô nhân thất đức đừng nói cái chuyện học đạo, thành đạo. Ờ, bất hiếu, bất nhân, vô ơn, không bao giờ vào đạo được đại chúng nhé. Bài hôm trước chúng ta đã học về cái địa vị của bậc chân nhân, trong đó Đức Phật nói chính là cái người biết ơn, nhớ ơn, đền ơn. Đó, bậc chân nhân đấy. Tức là cái đức đấy, cái đức đấy thưa đại chúng. Đức là gốc của đạo, không có đức thì đừng nói gì đến đạo lý gì cả. Đó. Thế thì ở đây cũng thế, ba cái này đều là giới đức cả. À, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, nó thuộc về giới đấy, thưa đại chúng. Nha. Thế nào là chính tinh tấn? Đó là tinh tấn ngăn chặn không cho khởi sinh các bất thiện pháp chưa sinh, tinh tấn trừ diệt các bất thiện pháp đã sinh, tinh tấn phát khởi các thiện pháp chưa sinh và tinh tấn duy trì các thiện pháp đã sinh. Ở đây Thầy nói tắt nó ngắn gọn, gọi là ngăn ác, diệt ác, sinh thiện và tăng trưởng thiện. Nói tóm lại ngắn gọn, tinh tấn là gì? Là tinh tấn ngăn ngừa điều ác và tinh tấn diệt điều ác. Điều ác, ác chưa sinh thì phải ngăn dừng, đừng cho nó sinh ra điều ác đã sinh đã làm rồi thì phải diệt trừ luôn dừng hẳn luôn đấy gọi là tinh tấn thứ nhất tinh tấn thứ hai là điều thiện chưa sinh thì phải kích phát cho nó phát sinh ra điều thiện đã sinh rồi thì phải làm sao cho nó tăng trưởng mạnh mẽ lên đấy cái này thì trong ba bảy phẩm trợ đạo gọi là gì là tứ chính cần tứ tránh cần hay chính cần đấy gọi là ngăn ác diệt ác sinh thiện và tăng trưởng thiện. Tu chỉ cần bốn cái chính cần này thôi <laughs> cũng đủ đắc đạo đấy thế này chúng. không phải không đâu. À, tinh tấn ngăn ác và diệt ác, tinh tấn sinh thiện và tăng trưởng thiện. Nghe Ta nhận ra được cái ác, hiểu biết cái này là ác, ta ngăn ngừa và ta dứt trừ. Phải À, ví dụ ta có cái tính mà hay ăn cắp vặt chẳng hạn. Phải Thế hôm nay nghe được Phật Pháp biết rồi thì ta phải ngừa, hôm nay thấy ở đây người ta có cái vật này quý quá cái này giá trị quá thấy như trước đây là sẽ sẽ chúng ta lấy cắp đấy nhưng hôm nay nó khởi niệm một cái là ta diệt ngay không được mình hôm nay học Phật rồi làm đệ tử quy Phật rồi phải dứt bỏ cái ý niệm ấy đi không không được thực hiện nó nữa đấy gọi là là ngăn ác đấy ừ, dạ. thế còn ví dụ mình đang đang thực hiện hành vi trộm cắp rồi mà khi mà giác ngộ có ai chỉ một cái dừng ngay wow, diệt ngay bỏ ngay đấy gọi là diệt ác dứt khoát à, buông buông dao buông việc ác ngay đấy. đấy. thế rồi việc thiện cũng thế bây giờ chúng ta phải hàng ngày nghĩ ra các việc thiện các phật tử chúng ta ở chùa thì chúng ta nghĩ ra thật nhiều việc gì làm lợi ích cho tam bảo lợi ích cho đại chúng yeah. wow. từ cái, ngay cái phòng ở của mình mình cũng nghĩ ra những việc để làm lợi ích cho mọi người đến cái nhà vệ sinh mình cũng có thể nghĩ ra những việc thiện và đến nhà vệ sinh mà thấy nó bẩn hay là cái vòi nước nó chảy nó dỉ nó chảy một cách ừ, vô tội vạ và có người ta đi vệ sinh ta không đóng van nước nó chảy ta khóa lại có nhiều khi có người nhìn thấy bỏ lơ luôn mà đấy thế cái nhà vệ sinh nó bẩn ta xả nước ta dọn nó đi một chút đấy ta khởi sinh ra những cái ý như vậy các vị bồ tát cũng thế chỉ là ngày ngày khởi ra những ý nghĩ thiện thôi và làm các việc thiện nữa, mà tự nhiên nó diệt trừ được các điều ác cho nên gọi là phải sinh thiện những điều thiện mình đã làm quen rồi thì phải làm cho nó tăng trưởng lên nghe không đấy các phật tử đã chăm chỉ rồi thì chăm chỉ hơn nữa tinh tấn hơn nữa cố gắng hơn nữa đấy gọi là tăng trưởng thiện và đấy gọi là chính tinh tấn đấy thưa đại chúng thế nào là chính niệm đó là sống quán thân trên thân nhiệt tâm tỉnh giác, điều phục mọi tham ưu ở đời. Sống quán thọ trên thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, điều phục mọi tham ưu ở đời. Sống quán tâm trên tâm, và quán thế pháp trên pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, điều phục mọi tham ưu ở đời. Ở đây Đức Phật nói rất là cụ thể, chính niệm chính là chúng ta thực hành tứ niệm xứ. thế mà chùa mình thì tăng chúng cũng đang thực hành những cái pháp rất căn bản của tứ niệm xứ nghe không Đấy, những cái pháp căn bản chính tứ niệm xứ là bốn chỗ nhớ nghĩ thường xuyên của người đệ tử phật là tứ niệm xứ tứ niệm xứ cũng gọi là chính niệm ở đây đức phật nói rất cụ thể là tứ niệm xứ vậy à, là tu tập tứ niệm xứ tâm nhớ nghĩ về bốn cái pháp tu tập này niệm thân niệm thọ niệm tâm và niệm pháp Thế nào là chính định? Này các tỳ kheo, đó là ly dục, ly pháp bất thiện, chứng chú A thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm, có tứ, rồi làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng và chú vào thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Rồi ly hỷ chú xả, chính niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú chứng và chú trị thiền thứ ba rồi xả lạc xả khổ diệt hỷ diệt yêu đã cảm thọ từ trước chứng và chú vào thiền thứ tư không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh tức là ở đây đức phật nói là gì chính định là thực tập tu tập bốn thiền từ sơ thiền cho đến tứ thiền đấy, đấy và đúng như thế này mới vào chính định được kính thưa đại chúng thì ngoại đạo họ cũng tu họ cũng vào sơ nhị tam tứ thiền cho đến đến bát thiền à đến phi tưởng phi phi tưởng xứ nhưng sao họ lại là tà định vì họ có cái định nhưng trong cái định của họ có ham muốn có chấp chứa ngã ở trong đó có có một cái mục đích đặt ra nó khác với cái thiền định của phật giáo mà một số các nhà thì họ phân tích là trong đó là họ họ còn nuôi dưỡng tầm tứ còn có đối tượng cho nên nó trở thành tà cho đại chúng đấy. còn ở ờ, phật giáo chúng ta là chính định nó không có tất cả những cái đối tượng đấy nữa không còn tầm tứ à, à. đến cái thiền thứ hai là phải buông bỏ tầm tứ rồi cho nên mới vào chính được và cái chính đấy mới dẫn đến giác ngộ đó cho nó có khác nhau giữa chính định và tà định đó. Dạ. thì kính thưa đại chúng thì đó chính là bát chính đạo là con đường tám cái chân chính này dẫn chúng ta đến thành niết bàn bát chính đạo là phương pháp cũng có thể nói là duy nhất để dẫn chúng ta đến niết bàn là phương pháp duy nhất để dẫn chúng ta niết bàn và tất cả các pháp tu tập thì cũng đều dẫn về bát chính đạo này mà thôi ừ, Đấy, bát chính đạo này ba bảy phẩm trợ đạo thì cũng có trong bát chính đạo này không phải không có có đầy đủ hết thưa đại chúng Đấy. cho nên thực tập bát chính đạo là cái rất quan trọng rất căn bản đức phật nói đây là con đường để dẫn chúng ta đi đến niết bàn giải thoát tất cả mọi khổ đau. Trong Kinh Tương ưng Đức Phật có kể một câu chuyện, Ngài lấy một cái ví dụ rất hay. Đó là có một người đang đi theo một con đường mòn trong rừng. Đột nhiên người ấy tìm ra một con đường cũ, xa xưa mà các vị tiền nhân thường dùng. Ngài lấy ví dụ có một người đi trong rừng, trong đường, trong rừng, đường mòn. Đột nhiên ấy, thì ông ấy phát hiện ra một con đường cũ cũ lắm xa xưa lắm rồi ừ. mà các vị tiền nhân ngày xưa ngày xưa họ thường đi người ấy liền đi theo con đường ấy sau đó người ấy tìm lại được một cái thành phố cổ xưa mà ngày trước có rất nhiều người trú ngụ với các công viên, vườn cây, hồ ao, đền đài vô cùng tráng lệ. Ông phát hiện ra một con đường rất là cũ, à, một con đường này nó bị ờ, cỏ cây gai góc nó bịt đi mất rồi không ai biết và ông khi ông phát hiện ra ông phát những cái cỏ cây gai góc ông đi đi theo con đường đấy thì cuối cùng ông lại phát hiện ra một cái cái thành phố rất là tuyệt vời cổ kính lâu đài nguy nga tráng lệ rất là đẹp luôn yeah. người ấy mới trở về báo cáo với đức vua và các quan đại thần thưa bệ hạ khi thần dân đi theo con đường mòn ở trong rừng con đường cũ ấy thần dân đã tìm lại được một à, một con đường xưa Thần dân liền đi theo con đường cũ ấy, sau đó thần dân tìm lại được thành phố cổ xưa mà ngày trước đã có nhiều người trú ngụ với các công viên vườn cây hồ ao, đền đài tráng lệ, kính xin bệ hạ hãy trùng tu lại cái thành phố ấy. Ông về ông báo cáo lại với, với Đức Vua hiện tại. Sau đó nhà vua đã cho các quan đại thần đến và quyết định trùng tu thành phố cổ đó và về sau thành phố ấy trở nên phồn thịnh, đông dân cư, phát triển lớn mạnh và giàu có. Đấy. Đức Phật lấy cái ví dụ này để nói cái gì? Ngài nói rằng, cũng thế, ta đã tìm lại con đường cũ xa xưa, một con đường mà các bậc chính đẳng chính giác đều đi qua trong các thời kỳ trước. Con đường cũ xa xưa ấy là gì? Đó chính là con đường thánh đạo, tám nhành, tám ngành này, bát chính đạo đó chính là con đường bát chính đạo đó. đấy thưa đại chúng ngài nói rằng ngài là cái người tìm lại cái con đường đường cũ đường xa xưa thực ra bát chính đạo này tất cả các đức phật trong quá khứ đều đi đó. Ờ, đều đi con đường này để để thành tựu đạo đạo quả thành phật thành chính đẳng chính giác ừ, và bây giờ thì Đức Phật Thích Ca của chúng ta Ngài cũng phát minh ra, tìm lại nó, thấy được dấu tích của nó và đi theo nó và Ngài cũng cũng đến được cái thành phố hoa lệ ấy và thành phố ấy gọi là niết bàn theo con đường đó ta đã có được chi kiến đầy đủ vâng, và đoạn diệt tất cả các cái vô minh chi kiến được như thế ta đã truyền dạy lại cho các nam và nữ tu sĩ nam và nữ cư sĩ để đời sống thánh thiện này được trở nên hùng mạnh huy hoàng quảng bá sâu rộng cho chư thiên và loài người Đấy, Ngài nói, Ngài đi con đường ấy, đến được cái thành Niết Bàn ấy và Ngài đã chỉ dạy lại cho chúng ta để cho nhân thiên được lợi lạc, được đến cái thành phố Niết Bàn ấy để chúng ta được thụ hưởng tất cả những cái sự, sự hạnh phúc ở đó. Trong Kinh Niết Bàn, Đức Phật còn dạy, nói Ngài nói rất là, là rõ về cái giá trị của bát chính đạo. Ngài nói thế này, Ngài nói với ông à, Subhada này, Này Subhada, nếu giáo pháp nào mà không có hàm chứa bát chính đạo thì giáo pháp đó không đào tạo được các vị sa môn đạt đạo quả thứ nhất, tức là quả tu đà hoàn, đạo quả thứ hai, và đạo quả thứ ba và thứ tư, an hán. Không đào tạo các vị sa môn đạt đạo đầy đủ. Nếu trong bất kỳ giáo pháp nào một cái triết lý của một tôn giáo nào mà không có chứa bát chính đạo thì ở đó không thể nào đào tạo, đào luyện mà sinh ra được các vị thánh nhất lai à, à, cho đến thánh a la hán ừ, à, nhất lai này thất lai bất lai và a la hán đấy nhất lai tức là tu đà hoàn à, thất lai là tư đà hàm bất lai là an hàm và a la hán tức là nếu ở trong giáo pháp nào mà, này Subana nếu giáo pháp nào có hàm chứa bát chính đạo thì giáo pháp đó sẽ đào tạo được các vị sa môn đạt được đạo quả từ quả thứ nhất cho đến quả thứ tư a la hán này subanda giáo pháp của ta có hàm chứa bát chính đạo nên giáo pháp đó đào tạo các vị sa môn đạt đạo quả từ quả thứ nhất cho đến quả a la hán các hệ giáo pháp khác đều không đào tạo các vị sa môn đạt đạo quả thánh, đắc tuệ giải thoát. Đó. Này Subhada, khi nào các vị sa môn tu tập và truyền giảng chính pháp một cách đúng đắn thì thế giới này sẽ không bao giờ chống vắng các bậc a la hán giải thoát. Đấy. Cho nên ngài khẳng định nếu mà chúng ta học và hiểu chính pháp một cách đúng đắn thì ở trong thế gian này không vắng các bậc a la hán sẽ vẫn còn các bậc a la hán mà lại chúng một vị a la hán thì vô cùng là đặc biệt rất là quý báu a la hán tam minh lục thông đầy đủ nghe không ừ. mà ở ngài ở đâu là đấy là rung động trời đất chứ không chuyện thường đâu ừ, đấy mà ngài ở đây đức phật nói là nếu mà ở đâu mà có truyền dạy chính pháp đúng đắn thì ở đó sẽ còn có những vị a la hán xuất hiện được được sinh ra đấy thì như vậy để chúng ta thấy cái cái quan trọng của bát chính đạo trong tứ diệu đế nghe không ừ, bát chính đạo nằm trong đạo đế và nằm trong tứ thánh đế Đấy. thế thì như vậy đến đây để chúng ta hiểu toàn bộ trọn vẹn cái giáo lý tứ thánh đế mà ở đây các bậc chân nhân là phải liễu ngộ liễu ngộ ngộ là hiểu ra được rồi liễu là chứng đạt vào được rồi nghe không? Ừ, đạt được ừ, gọi là liễu đạo thì những vị như vậy không bao giờ còn dao động trước tất cả các sóng gió cuộc đời mà ở đây gọi là trước gọi là tám cái ngọn gió nào gọi là tám pháp thế gian hay là tám ngọn gió bát phong này à, chúng nghe thầy giảng về bát phong rồi không bị dao động trước tám ngọn gió này nữa Đấy, và bậc chân nhân như vậy thì thật sự là vô cùng quý báu mà bậc thánh tu đà hoàn thấy rõ lý tứ đế mà đức chuyển pháp vương có trí tuệ thầm thâm đã khéo giảng khéo dạy các ngài dù phóng giật cũng chẳng thể tái sinh nhiều hơn trong bảy kiếp. Chính Tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Giáo lý tứ đế được Đức chuyển Pháp Vương, tức là Đức Phật, và Ngài với trí tuệ của Ngài, với sự chứng đắc và thấy biết chân thật của Ngài, Ngài rất khéo giảng, khéo dạy. Wow. Ngài khéo giảng, khéo dạy cho nên wow, những ai được nghe Ngài trực tiếp giáo hóa chỉ dạy thì cũng rất mau chóng mà chứng đạt thánh quả. Ừ. Đấy. Ở đây cho nên mới nói là Ngài đã khéo giảng, khéo dạy. Thế thì các cái bậc này ấy, khi mà đã vào được dòng thánh, ấy, tâm dẫu còn có phóng dật à, bậc thánh tu đồ hoàn đấy, à, tâm nếu có phóng dật một chút à, thì Ngài cũng chẳng bao giờ phải tái sinh nhiều hơn bảy kiếp. Cho nên nói bậc Thánh Tu Đà Hoàn gọi là nhập lưu thánh quả và nhập lưu thánh đạo thì cái hàng này là chỉ còn tái sinh bảy kiếp nữa thôi. Tức là hết kiếp làm người này, họ sinh lên cõi trời. Ở đây lên có thường là sinh lên trời đau lợi. À, sinh lên đó rồi hết tuổi thọ đấy xuống nhân gian. Bảy lần như vậy nữa thì lần cuối cùng là đắc giải thoát hoàn toàn, chứng A-la-hán. Đấy, chỉ bảy lần tái sinh thôi từ đại chúng. Và trong bảy lần tái sinh đấy, họ không bị đọa, không bao giờ bị đọa xuống ba đường ác. Đấy. Cho nên, ấy, cho nên tại sao phải đặt mục tiêu làm sao mà tăng chúng chùa mình cố gắng tu tập, cố gắng sao mà ít nhất được vào được sơ quả này, nghe không? À, tu đà hoàn này thôi. Vào quả đấy là yên tâm rồi, yên tâm là không bị thối đọa, yên tâm là bảy lần nữa là sẽ chứng quả rốt ráo. Đấy là cái mục tiêu. Dạ. Thời Đức Phật ấy thì người ta chứng quả tu hoàn rất là nhanh, rất là dễ. Nhưng thời chúng ta thì quả thật là khó vì chúng ta tự biết chúng ta căn cơ chủng tính rất là, là nặng nề, nghiệp rất nặng, phẩm chất, đạo đức đều yếu kém cả so với các bậc ngày xưa. Cái bậc ngày người ngày xưa họ cũng gọi là ác đi chăng nữa nhưng mà cái thiện căn của họ vẫn rất nhiều. Chúng ta bây giờ là ác mà, ác mà thiện căn này quá ít luôn. Nghe không? Ừ. Thiện căn, thiện căn đây tức là nói đến cái duyên với Phật Pháp nó rất ít. Thế cho nên chúng ta khó khăn. Nhưng mà khó mà chúng ta quyết tâm. À, người ta gọi là lấy cần cù đấy để mà bù vào, quyết tâm thì chúng ta vẫn có thể thành tựu được chứ không phải không. Chúng ta đúng, đúng Pháp, chúng ta quyết tâm, chúng ta vẫn thành tựu.